the wall. dân quốc thái tuần chắc rằng kinh luận vi tưởng 也赠送。 thiên vạn đức đức, đức. dân dơn phượng múa đôi bên quan tuần loan dáng ngự lên à, sầm sầm rồng sắc ban phong ngài tìm chi tam giới hành chóc chóc tà sát quỷ trừ tình tôn quan tuần và phép muôn linh quyền ngài cai quản dân quan chủ ta khắp gần xa bách quan đều phục ai có lòng hưởng phúc nga xa dù ai vần hạn chưa qua cầu quan đệ ngũ bệnh đã tan không phúc này nay bạn luân được lòng sung vầy xuống ta quán chẳng đền chúng đây